Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để cài đặt phiên bản AutoCAD 2009 để máy tính của mình nha. Thì trước khi tiến hành cài đặt, mình có một số lưu ý cho các bạn. Lưu ý đầu tiên là các bạn phải tắt phép mạng trước khi tiến hành cài đặt. Lưu thứ hai là các bạn phải tắt hết phần mềm diệt virus ở trong máy tính của mình Lưu thứ ba đó là các bạn hãy copy file cài đặt ra màn desktop hoặc ổ đĩa c trước khi tiến hành cài đặt. Và lưu thứ tư là các bạn không nên cài phần mềm trực tiếp trên WinRAR bởi vì khi cài trên WinRAR nếu xảy ra lỗi thì rất khó để thể khắc phục được. Lưu cuối cùng là các bạn không nên update phần mềm sau khi đã cài đặt và kích hoạt thành công. Bây giờ các bạn hãy tiến hành giải nén phần mềm này nha các bạn hãy nhấn chuột phải vào file dạng nén và sau đó dạng nén nó ra ok sau đó các bạn kéo cái file vừa dạng nén ra và mở nó ra nha như các bạn đã thấy thì trong đây sẽ có hai file đó là file setup và file kích hoạt ở đây các bạn 64 bit và 32 bit thì các bạn còn phải xác định cái bản phù hợp với máy tính của mình nha ok bây giờ các bạn hãy tiến hành chạy nén file setup nha các bạn hãy mở file setup và tiến hành khởi chạy file setup bằng quyền admin nha ok các bạn hãy chọn unzip và chờ cho nó load xong nha các bạn hãy chọn như mình nha Ok, bây giờ các bạn hãy tích chọn phiên bản AutoCAD 2009, sau đó các bạn chọn Next nha. Các bạn hãy chọn Accept và sau đó chọn Next. Các bạn hãy nhập thông tin theo hướng dẫn của mình nha. Sau đó các bạn chọn Next tục chọn Install, chọn Yes. Các bạn hãy chờ trong ít phút để nó tiến hành cài đặt vào máy tính của mình nha. Sau đó các bạn hãy chọn Finish. Vậy là các bạn đã cài đặt thành công phiên bản này về máy tính của mình rồi nha. Ok, bây giờ các bạn hãy mở cái file hồi nãy ra nha. Và các bạn hãy tiến hành chạy nén file kích hoạt. Thì sau khi mà dạy nén thì các bạn có thể yên tâm để sử dụng phiên bản này lâu dài nha. Ok, các bạn hãy khởi chạy file kích hoạt bằng quyền gạch pin nha. sau đó các bạn hãy mở phần mềm AutoCAD 2009 ra nha ok các bạn hãy thích chọn cho mình và sau đó chọn next nha bây giờ các bạn hãy tiến hành cài đặt cái hướng dẫn của mình nha các bạn hãy chọn next sau đó chọn finish Ok, như vậy là các bạn đã kích hoạt thành công phần mềm AutoCAD thiết đạt chín về máy tính của mình rồi. Thì sau khi mình mở cái phiên bản này thì đây chính là cái giao diện chính của bản AutoCAD 2009 và cái phiên bản này cài đặt cũng khá là dễ dàng và sử dụng trên máy tính của mình cũng khá là mượt. Vì vậy mình chúc các bạn có thể cài đặt cũng như là sử dụng cái phiên bản này thành công trên máy tính của mình nha.